dính đến Việt Á và khẳng định Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận điều này. Điều này đã đẩy ông Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt, há miệng mắt quay. Muốn tóm bà Nguyệt Thu cũng không dễ, bởi vì lời ông Phúc đã bị cộng đồng mạng ghi lại. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho rút hết lời của ông Phúc trên báo chí, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh các cơ sở giáo dục đang bị đánh. Vụ bắt bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhiều người cho rằng ông Trọng khởi động việc bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Công an vẫn chưa thể khai thác bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, theo hướng như đã khai thác vụ Việt Á, bởi nó đang bị nghẽn. Nguyên nhân bị nghẽn có thể là do lời thanh minh của ông Nguyễn Xuân Phúc đã dạ gai ông Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt Chính quyền Cộng sản một khi đã bắt người thì không bao giờ họ thả. Không khai thác bà Thủy theo hướng Việt Á thì họ đánh bà này theo hướng sai phạm của ngành giáo dục. Đó là lý do họ khởi tố lần hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy liên quan đến sai phạm của nhà xuất bản giáo dục. Mà một khi họ đã đánh án theo hướng này, Bộ Giáo dục sẽ bị bùng nổ tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Dân gian có câu, cái sảy nảy cái ung là thế, khi Bộ Công an đánh theo hướng sai phạm của Bộ Giáo dục thì xem ra còn nhiều vụ án nữa sẽ bị khui. Ở Trung ương thì nhận trách nhiệm đánh Bộ Giáo dục theo hướng nhà xuất bản giáo dục. Còn ở các tỉnh thì công an cũng đang đánh vào các sở giáo dục tỉnh. Tô Lâm sẽ điều hành các sở công an thực hiện ý đồ. Ngày 12 tháng 3, Công an Cần Thơ phát thông báo cho biết đang xác minh kiến nghị khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt giam giám đốc và phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin Lam Hồng do liên quan đến vụ thổi giá thiết bị giáo dục bán cho Sở Giáo dục Đào tạo. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại tỉnh này. Như vậy, ngành giáo dục đang bị đánh ở cấp tỉnh, rồi từ từ lửa sẽ cháy lan đến bộ nếu ông Tô Lâm có lệnh mở rộng điều tra. Vụ án Việt Á cũng bắt đầu từ các CDC cấp tỉnh và giờ nó đã quật ngã được ông chủ tịch nước. Sai phạm của Bộ Giáo dục đã được xã hội phản ánh từ nhiều năm qua, qua nhiều đời bộ trưởng. Những sai phạm lần này có liên quan đến hai đời bộ trưởng gần nhất, đó là ông Phùng Xuân Nhạ và ông Nguyễn Kim Sơn. Trong đó, ông Phùng Xuân Nhạ đã dính kỷ luật đảng và đang bị án treo lơ lửng. Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhiều hướng đánh nhắm vào chính phủ thì mới có thể bứng được trụ thủ tướng. Trụ thủ tướng chứ không phải trụ chủ tịch nước đâu mà chỉ cần một vụ án là đủ quật. Tất cả các vụ án như Việt Á, chuyển bay giải cứu, ngành đăng kiểm, nhà xuất bản giáo dục và các hợp đồng đấu thầu thiết bị tại các sở giáo dục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 và hoành tráng nhất Đông Nam Á, có địa chỉ tại số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Diễn giải về sự kiện này, tác giả Trần Kỳ Khôi có một bài viết trên trang Tiếng Dân với tựa đề Vì sao Niêu Phương Đông, vũ trường lớn nhất Việt Nam bị đóng cửa, đăng ngày 12 tháng 3. Hình ảnh bài trên trang Tiếng Dân. Tác giả cho biết vũ trường Niêu Phương Đông, tiền thân là quán bar Phương Đông thuộc công ty Hữu Thanh do vợ chồng Phạm Hữu Quyền và Nguyễn Thị Thanh Hòa là chủ sở hữu. Quyền là dân chạy mánh, làm đủ thứ việc miễn cho có tiền. Hòa đi lên từ nghề bán bún chả cá, buôn thuốc tây. Vào năm 1998, vợ chồng Quyền Hòa đầu tư quán ba Phương Đông gần cảng sông Hàn để phục vụ các thủy thủ và giới ăn chơi đà thành. Nơi đây dần nổi tiếng bởi sự xa hoa và ăn chơi thác loạn bậc nhất miền Trung, được cho là nơi cung cấp mại dâm và ma túy khét tiếng. Tác giả kể Niêu Phương Đông từng bị cháy hai lần. Lần thứ nhất vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 12 năm 2011. Khi lạ là vụ cháy lớn chỉ thiêu rụi khu vực vũ trường cũ là nơi cần được nâng cấp. Còn khu vũ trường mới đang xây dựng thì không hề hấn gì. Tuy vậy, công ty Hữu Thanh cũng đã kịp thống kê thiệt hại tài sản khoảng 30 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là cả Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Phong, Giám đốc phòng cháy chữa cháy cũng đều sốt sắng đến hiện trường để chỉ đạo chữa cháy. Lần hỏa hoạn thứ hai cách vụ trước đúng một năm, xảy ra vào lúc 16 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 12 năm 2012. Lần này, lửa lại né vũ trường hiện đại đã khánh thành và đang hoạt động. Chỉ cháy ở khu nhà kho của khách sạn Niêu Phương Đông đang xây dựng. Thiệt hại cũng được thống kê hàng chục tỷ đồng. Sau cả hai vụ cháy này, Niêu Phương Đông đã nhận được cả trăm tỷ tiền bảo hiểm đền bù tác giả nhận định không thể loại trừ việc cấu kết và giúp đỡ từ phía công an cho những phi vụ này, kể cả việc hùng hạp của các sếp công an. Thực tế, qua các vụ như Nam Cam hay vụ Vũ Nhôm cho thấy các ông trùm xã hội đen lẫn giới kinh doanh máu mặt ở các tỉnh thành đều có công an bảo kê hoặc hùng hạp. Tác giả dẫn chứng vụ bắt quả tang sử dụng ma túy và rượu lậu ở vũ trường New Century ở Hà Nội và vũ trường 30XB ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai vụ này, chủ vũ trường đều bị khởi tố và bắt giam. Hình ảnh báo công an cũng nhận định Niêu Phương Đông muốn lột xác. Trong khi đó, Niêu Phương Đông ở Đà Nẵng được cho là nơi tiêu thụ lượng ma túy lớn nhất miền Trung. Theo truyền thông nhà nước, nơi này cũng có nhiều lần bị đột kích, phát hiện ra nhiều vụ buôn ma túy và nhiều người sử dụng ma túy. Tuy nhiên, nơi này dường như là thành trì bất khả xâm phạm suốt thời gian dài, qua nhiều đời giám đốc công an. Tác giả cho biết, tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng thừa biết Niêu Phương Đông được ai bảo kê nên cũng chỉ xu quân đánh án lấy lệ. Vũ Trường lần nào cũng biết trước các đợt đột kích nên đội ngũ bán ma túy, thuốc lắc, vắng bóng, gái đẹp mồi chài overnight cũng biến sạch. Nửa đêm rạng sáng ngày 20 tháng 5 năm 2019, hơn 200 cảnh sát cơ động Đà Nẵng đã bất ngờ đột kích vào vũ trường Niêu Phương Đông để kiểm tra hành chính. Tại đây, 75 khách phê ma túy, hàng trăm chai rượu ngoại không hóa đơn, thu giữ tại hiện trường 30,5 viên thuốc lắc, hai gói hàng khay ketamine. Tuy nhiên không hề có khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ông bà chủ quyền hòa chỉ nộp phạt hành chính 88 triệu đồng là xong, huề cả làng. Gần đây, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 2023, Công an quận Hải Châu đột kích, kiểm tra vũ trường này. Lần này phát hiện 64 người dương tính với ma túy, thu giữ hàng chục viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và một số gói ma túy đá ketamin. Một số con nghiện bị bắt, ông bà chủ vẫn vô sự. Tác giả dẫn lời một số nguồn tin cho biết bà Phương Đông được công an bảo kê từ năm 2000, lần lượt các giám đốc công an như Lê Ngọc Nam, Phan Xuân Sang, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Tam đều được cống nộp chia phần. Lê Ngọc Nam sau lên trung tướng, Tổng cục Phó Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Phan Xuân Sang chết vì ung thư, Nguyễn Văn Sơn lên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Lê Văn Tam bị kỷ luật thôi chức. Tác giả cho biết thêm, tướng Nguyễn Văn Sơn là đệ tử của Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Nhôm chính là người ra mặt bảo kê cho Vũ Trường Niêu Phương Đông suốt 10 năm, từ năm 2008 đến khi bị bắt năm 2018. Rõ ràng phía sau Vũ Nhôm có rất nhiều ông kẹ được chi chác tiền. Tác giả dẫn thông tin rò rỉ cho biết sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, tướng Nguyễn Văn Sơn đang bị nhiều thế lực soi lại quá khứ. Nhiều khả năng Niêu Phương Đông cũng sẽ mở màn tương tự như xe biển số xanh của Trịnh Xuân Thanh. Vì vậy, vợ chồng Quyền Hòa đang tìm cách xóa sổ Niêu Phương Đông. Lại có thông tin nói rằng Niêu Phương Đông sẽ kim thiền thoát xác để chuyển sang loại hình kinh doanh khác, quyền lực bảo kê khác